vội vàng xa bên có nhớ nhung cho tâm thân này lòng chợt bồi hồi giây phút ngày chia ly cứ mòn dần phai hoa trốn xa phồn hoa lùa là nhung gấm quanh mình mình mà lòng nhớ thương bóng ai một vài cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ một mình cô đi lên thành đua trầu cao tay Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ Một mình cô đi lênh thành đua Trầu cao tay trao đến tay